Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu Đây là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool Cũng như là trận đấu giữa Manchester United và Everton à, Cả hai trận đấu này nếu như anh em nào mà theo dõi trên kênh mình Thì anh em chúng ta đã hút full cả hai mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở hai trận đấu này rồi đúng không? Đấy, à, trận Arsenal cũng như là Liverpool à, Như mình nhận định thì sẽ là nổ tài Nên là anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái tài mà mình đã chốt cho anh em ngày hôm qua cũng như là trận đấu giữa MU và Everton. Mình có cho anh em đi đó là cái cửa Everton được uh, ờ, Manchester chấp Everton đấy là 0.25. Thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với hai cái mã kèo này rồi. Và ngày hôm nay thì cũng không còn những trận đấu nào đáng chú ý cũng như là những trận đấu ở bóng chính cả. Tuy nhiên thì sáng ngày mai cũng như là ngày mai sẽ là bắt đầu những cái trận đấu ở cúp C1 cũng như là còn những cái trận đấu cuối cùng của Ờ, ngoại hạng Anh này, La Liga cũng như là Serie A anh em. À, trận đấu vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai của ngoại hạng Anh đấy là Nottingham Forest và Aston Villa cũng như là trận đấu giữa Eche và Mallorca ở La Liga và trận đấu giữa Fiorentina và Lazio ở Serie A anh em. Đấy, mình sẽ làm cho anh em trận đấu đây là giữa Fiorentina và Lazio anh em nhé. Điểm qua một chút về ờ, đội hình cả hai đội bóng. À, trong trận đấu này đội hình dự kiến của cả hai đội sẽ là đội hình 4-3-3 và tất nhiên rồi ờ, Fiorentina trong mùa hè năm nay thì họ vừa mới ký được một cái bản hợp đồng cũng như là tiền đạo chuyển từ ờ, Real Madrid về đấy là uh, Luka Jovic mặc dù uh, Luka Jovic chuyển sang từ uh, Frankfurt đấy Frankfurt sau sang Real Madrid thì cũng không có thể hiện được nhiều cũng như là không được uh, thi đấu nhiều tuy nhiên thì mình vẫn mong rằng là uh, Luka Jovic khi mà qua cái giải uh, Ý đá thì sẽ có thể uh, lấy lại được phong độ cũng như là lấy lại được sự nghiệp anh em còn về phía của Lazio à, So sánh một chút về à, phong độ hiện tại anh em nhé à, Lazio à, của Sari trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Casale và Bettini đấy thiếu hai thiếu vắng hai cầu thủ còn về phía của đội chủ nhà Florentina họ sẽ thiếu vắng đấy là Castrovillic uh, à, Vili và có thể sẽ có sự xuất hiện trở lại của Barat cũng như là Soti. Cả Fiorentina cũng như là Lazio. Lazio thì hiện tại đang có một phong độ khá là cao anh em. Ba trận đấu gần đây thì họ toàn thắng. Sau 8 ờ, vòng đấu thì họ được 17 điểm cũng như là đang xếp vị trí thứ 6. Còn với Fiorentina sau 8 điểm thì họ chỉ giành được 9 điểm thôi. Sau 8 vòng đấu thì họ chỉ giành được 9 điểm cũng như là có một phong độ khá là phập phù. Uh, nhìn về một chút về cái hiệu số nhá. Lazio họ ờ, sau 8 vòng đấu thì họ ghi đến tận 17 bàn cũng như chỉ để thủng lưới 5 bàn. Còn về phía Florentina thì hiệu số này là cân bằng khi mà ghi được 7 bàn cũng như là để thủng lưới 7 bàn anh em ạ. À, với Lazio thì họ ờ, đang có một phong độ cao. Tuy nhiên thì ở uh, cúp C2 ấy, sau hai chiến thắng đầu tiên thì họ lại bất ngờ để hòa uh, uh, Strumget với tỷ số là không đều cũng như là trận đấu đấy thì uh, đội chủ nhà uh, cũng để ờ, có một thẻ đỏ. Tuy nhiên thì với việc thi đấu hơn người nhưng mà Lazio cũng không có một chiến thắng anh em. Và trận đấu sau cái trận đấu giữa Fiorentina thì họ sẽ tiếp đón uh, đội bóng uh, ờ, Stromgard ở trên sân nhà Lazio anh em ạ. Ở trên sân nhà vào ngày 14 anh em nhé vào ngày 14 ý là cách ngày này là 3 ngày anh em ạ cách 3 ngày nữa thì họ lại đá cúp C2 tiếp và chắc chắn rằng à, mình nghĩ rằng với uh, những gì mà Lazio đang thể hiện ở cúp C2 thì có thể sẽ là có một chiến thắng cũng như là phải à, đảm bảo được rằng một cái suất đi tiếp của Lazio ở uh, trong uh, mùa giải cúp C2 năm nay. Còn quay trở lại với Fiorentina, Fiorentina họ cũng đang uh, có một phong độ cũng khá là phập phù cả ở Serie A cũng như là cúp C3 anh em. Uh, trận đấu đầu tiên thì họ để hòa LFS và sau đấy thì lại để thua uh, Barca cũng như là lại chiến thắng uh, anh em. Tuy nhiên trận đấu này thì đội chủ nhà Hớt họ có một thẻ đỏ anh em ạ. Và với lợi thế hơn người thì Florentina cũng đã tận dụng được cái uh, lợi thế này để có thể giành được 3 điểm trong uh, cái trận lượt đi ở cúp C3. Và quay trở lại đi với những gì những cái màn thể hiện uh, vừa qua của Florentina ở giải quốc nội Ý ấy họ có một phong độ rất là phập phù. Trong 3 trận gần nhất thì họ để họ chỉ thắng một trận đấu cũng như là để thua hai trận đấu đấy là trận đấu giữa Atalanta cũng như là Bologna và chỉ có một chiến thắng trước ờ, Verona thôi anh em. Hiện tại thì cái kèo ờ, handicap đang là Florentina chấp Lazio 0.25. Uh, Tuy nhiên thì mình ờ, trận đấu này với cá nhân của mình thì mình sẽ nghiêng về ờ, Lazio ờ, nhiều hơn khi mà Lazio đang có một phong độ rất tốt anh em. Ba trận đấu gần đây thì họ cũng chưa thua trận đấu nào cả, họ chưa nhận thất bại trận đấu nào cả. Họ cũng đang có một phong độ khá là ổn định. À, xét một chút về à, kèo trên dưới à, tỷ tổng tỷ số hiện tại đang là 2.5. À, với cái mã kèo 2.5 này thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ ưu tiên đi cái mã kèo chấp hơn anh em nhé. Đi cái mã kèo chấp hơn. À, mình sẽ nốt lại cho anh em luôn. Đấy là cái mã kèo à, Lazio chấp được chấp, Lazio được chấp anh em nhé Lazio được chấp này, Lazio được chấp 0.25. Đấy, đây sẽ là cái mã kèo à, duy nhất mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu trận đấu này. Còn nếu thật sự mà anh em nào muốn những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn kiếm lợi nhuận hàng ngày cũng như kiếm một ngày công từ ờ, cái việc mà chơi bóng cũng như là đầu tư bóng đá thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé